một dân mạng ái quốc Trung Quốc báo cáo một YouTuber vì quảng bá Đài Loan độc lập. Và đó là sai lầm lớn của anh ta. Chào mừng đến với Trung Quốc không kiểm duyệt, tôi là Chris Chappell. Mạng Internet bị kiểm duyệt, bị hạn chế và bị theo dõi ngặt nghèo của Trung Quốc. Nó là một trong nhiều cách để Đảng Cộng sản Trung Quốc theo dõi và kiểm soát người dân Trung Quốc. Lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình gọi đó là chủ quyền mạng của Trung Quốc, đồng nghĩa không một ý tưởng phản động nào từ bên ngoài được phép xâm nhập. Và ở Trung Quốc, vạn lý tường lửa đang thay đổi cả một thế hệ. Khi có quá ít người có được các nguồn thông tin khác, thì tuyên truyền của chính phủ trở nên đáng tin hơn. Ở Trung Quốc, người dân đang sống trong một bong bóng thông tin mà chính phủ ngày càng kiểm soát chặt chẽ hơn. Bạn có lẽ cho rằng một số người Trung Quốc sẽ muốn vượt vạn lý tường lửa để truy cập phần còn lại của Internet và xem những thứ bị cấm ở Trung Quốc như YouTube chẳng hạn. Một số đã làm vậy bằng cách sử dụng VPN. Sử dụng VPN ở Trung Quốc là hành động rơi vào vùng xám của pháp luật nhưng rất nhiều người vẫn sử dụng VPN và chính phủ chỉ thỉnh thoảng mới đàn áp, như trong các dịp kỷ niệm nhạy cảm về chính trị hay khi họ muốn vây bắt ai đó vì lý do nào khác. Nhưng chỉ vì một số dân mạng Trung Quốc có thể sử dụng VPN để truy cập vào phần còn lại của Internet, không có nghĩa Internet có thể mở mang đầu óc cho họ. Trong một số trường hợp, người ta còn dùng nó để đấu tranh cho lợi ích của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cứ thử đọc vài bình luận bên dưới video này là biết đưa chúng ta tới một câu chuyện về một sinh viên Trung Quốc đại lục có biệt danh Chú ruồi cô đơn. Hồi tháng 12, chú ruồi cô đơn đã dùng VPN để xem YouTube. Cụ thể, anh ta đã xem kênh YouTube có tên Kênh TV Nhật ký vui vẻ của nhiếp ảnh gia của một YouTuber ở Đài Loan có tên Ba Chong. Trong một video, Ba Chong đã quảng bá một ý tưởng nguy hiểm Đài Loan độc lập. Vì nền giáo dục mà dân Trung Quốc ở đại lục được nhận, họ nhìn chung đều tin rằng Đài Loan là một tỉnh của Trung Quốc. Nên khi chú ruồi cô đơn nhìn thấy video ủng hộ tỉnh Đài Loan độc lập, anh ta đã làm điều mà bất cứ người Hoa dân tộc chủ nghĩa hợp cách nào đều sẽ làm, viết những bình luận đầy giận dữ trên YouTube. Ba Jong là tay sai của đảng Dân Tiến. Những video này là một công cụ để khuấy đảo thị phi. Mọi người đừng tin anh ta. Có bằng chứng trên khắp các diễn đàn Internet Trung Quốc rằng anh ta là một kẻ gây ảnh hưởng bài Trung Quốc, bài Cộng sản, anh ta thậm chí còn chính thức bị đưa vào danh sách đen ở Trung Quốc. Anh ta chắc chắn đã nhận tiền từ DPP để chia sẻ tuyên truyền ly khai. Mọi người, đừng để bị lừa. Có hẳn một tổ chức đứng đằng sau anh ta, một tổ chức bài Trung Quốc. Xin hãy chia sẻ để nhiều người hơn được biết. Và rồi chú rủi cô đơn báo cáo Ba Trung một cách đầy yêu nước lên sở công an địa phương ở Trung Quốc. Tất nhiên là sở công an này chẳng thể làm gì được ba chung vì anh ta sống ở Đài Loan, nơi không phải một tỉnh thuộc Trung Quốc. Họ chỉ có thể làm hết sức điều tiếp theo, phê bình chú ruồi cô đơn vì sử dụng VPN bất hợp pháp để truy cập YouTube và yêu cầu anh này viết bản kiểm điểm. Và anh ta đã làm vậy. Thử viết, kính thưa các đồng chí công an. Tôi xin lỗi tôi không nên sử dụng phần mềm VPN bất hợp pháp để lách luật và truy cập vào mạng Internet quốc tế. Tôi rất hối hận vì những hành động thiếu chín chắn của mình. Kể từ hôm nay, tôi đã học và tôn trọng luật pháp. Tôi sẽ không hành xử ngu dốt như vậy nữa. Tôi hy vọng chính quyền sẽ cho tôi cơ hội thứ hai. Chú ruồi cô đơn sau đó lại dùng một phần mềm VPN bất hợp pháp để truy cập YouTube và đăng bản kiểm điểm của mình lên YouTube. Và rồi chú ruồi cô đơn tiếp tục sử dụng VPN bất hợp pháp của mình để đăng một bình luận đầy giận dữ khác lên kênh của ba chồng. Viết rằng, Fan TV, mẹ mày đi chết đi. Tao chưa xong với mày đâu. Tất cả là tại mày. Tất cả là lỗi của mày. Tao tới sở cảnh sát để báo cáo mày, nhưng lại bị bắt vì sử dụng VPN bất hợp pháp. Tao thậm chí còn phải viết bản kiểm điểm và bị dạy cho một trận Cuộc đời tao giờ đã bị hủy vì chuyện này đã bị ghi vào hồ sơ. Đúng vậy, đó là lỗi của bà chồng. Giá mà bà chồng không thực hành quyền tự do ngôn luận trên mạng Internet mở, thì anh ta đã không cần phải bị báo cáo ngay từ đầu. Thế đấy, chú ruồi cô đơn đáng thương nghĩ rằng anh ta đã làm một việc đúng đắn cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong suy nghĩ của mình, chú ruồi cô đơn là một anh hùng cô đơn. Mạo hiểm sinh bệnh trên mạng Internet ngoài kia, chiến đấu cho những gì anh tin tưởng. Chúng ta đều là anh hùng trong câu chuyện của mình. Nhưng nếu chú ruồi cô đơn vẫn vào YouTube, thì anh ta rõ ràng chẳng hiểu mình đã làm sai điều gì. Kể từ đây, chuyện chỉ trở nên tệ hơn cho người anh hùng của chúng ta. Tôi sẽ kể tiếp ngay sau quãng nghỉ. Chào mừng trở lại. Vậy là sau khi gặp rắc rối vì sử dụng VPN bất hợp pháp để truy cập YouTube, một chuyện kinh khủng đã xảy đến với gia đình của chú ruồi cô đơn và chúng ta biết thế. Vì chú ruồi cô đơn đã lén sử dụng VPN để đăng video kể về chuyện này lên YouTube. Xin chào mọi người, tôi là chú ruồi cô đơn. Chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến tôi cảm thấy rất vô vọng. Cán bộ xã đã tới lấy đất của gia đình tôi. Ông của tôi bị họ đánh. Tôi không biết tại sao chuyện này lại xảy đến với mình. Video này chủ yếu là cảnh anh ta khóc thôi. Nhưng trong bình luận nổi bật, chú rùi cô đơn giải thích chi tiết hơn về chuyện đã xảy ra. Gia đình tôi và cán bộ xã có tranh chấp về đất đai. Rồi nó thành một vụ ẩu đả. Một tên tay sai của cán bộ xã đã lấy sẻng đánh vào lưng ông tôi. Ông tôi giờ đang phải nằm viện. Bạn tôi trên Internet hỏi tại sao tôi không kiện ra tòa nhưng làm thế rất tốn công sức và tiền của. Cảnh sát thậm chí cũng nói họ không thể làm gì với tranh chấp nhỏ này. Và họ dục chúng tôi tự giải quyết vấn đề. Tên vô lại kia trả chúng tôi 2.000 tệ cho viện phí, nhưng tranh chấp đất đai vẫn chưa được giải quyết. Nhưng vì chúng tôi đều sợ chúng sẽ quay lại gây thêm rắc rối. Chúng tôi chỉ có thể viết thư bãi nại và hy vọng chúng đừng quay lại. Tôi đã khóc cả đêm, Cảm xúc của tôi không ổn định. Nhưng người dân Trung Hoa rất anh hùng. Tôi sẽ không lùi bước trước bất kỳ khó khăn nào. Tôi cũng hy vọng mọi người có thể vượt qua được khó khăn của mình. Để tôi giải thích lại cho đơn giản. Những tên vô lại làm việc cho giới chức địa phương tới nhà cướp đất của gia đình chú ruồi cô đơn và làm ông của anh này bị thương. Và cảnh sát chẳng làm gì. Chuyện nghe rất nghiêm trọng đấy. Tôi mừng vì chú ruồi cô đơn đã đăng việc này lên mạng để mọi người đều biết. Nhưng tất nhiên, anh ta không thể đăng lên mạng Internet bị kiểm duyệt nặng nề của Trung Quốc. Làm thế chỉ gây thêm phiền phức. Thế nên, anh ta mới sử dụng phần mềm VPN bất hợp pháp để đăng lên YouTube. Trong bài đăng tiếp theo, anh ta giải thích. Tôi đã bị Cục Công an cảnh cáo. Tôi không được phép đăng việc này lên Weibo hay các mạng xã hội khác. Tôi đã nói rõ trong bản kiểm điểm gửi cho họ rằng tôi sẽ không làm căng chuyện này, nên nếu chuyện này lộ ra và gây hậu quả cho chính quyền địa phương, thì đó sẽ hoàn toàn là lỗi của tôi. Tôi chỉ có thể đăng chuyện này lên YouTube. Tôi sợ bọn họ, họ có rất nhiều tay sai. Tôi lo cho những người già trong gia đình mình, nhưng tôi không thể ngồi im mà chấp nhận. Họ đánh người, cướp đất, và chỉ ném 2.000 tệ, và thế là xong. Hẳn rồi. Có lẽ anh cũng không nên đăng chuyện này lên YouTube. Nó sẽ tạo ra hình ảnh xấu cho giới chức địa phương ở Trung Quốc. Và họ cũng có thể sử dụng VPN để xem anh viết gì lên YouTube. Trong khi đó, ở tỉnh Ly Khai, Đài Loan, Ba Trông và khán giả của anh đã có vài ngày vất vả với những cuộc đối thoại rất cởi mở liệu Đảng Cộng sản Trung Quốc có nên bị đổ lỗi vì hành động của cán bộ xã hay không? Những hành vi cướp đất mang tính chất tội phạm của cán bộ xã có liên quan gì tới Trung Cộng không? Những hành vi phạm tội của cán bộ xã không liên quan gì tới Trung Cộng. Một người già phải nhập viện, cảnh sát chẳng làm gì để giải quyết vấn đề, thế thì có chính phủ để làm gì? Tôi ước ông của anh ấy sẽ khỏe lại để dạy cho cháu trai mình một bài học nhớ đời. Người theo chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc giả hiệu bị chủ nghĩa xã hội cho ăn đòn, không còn là người yêu nước. Người theo chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc chân chính bị chủ nghĩa xã hội cho ăn đòn, thậm chí còn yêu nước hơn. Chú ruồi cô đơn nhìn thấy một số bình luận trên mạng này và nhận ra rằng anh ta đã vô tình khơi mào một cuộc thảo luận về tính chính danh của Trung Cộng. Thế là anh ta tìm cách tách bạch bản thân bằng cách sử dụng bất hợp pháp phần mềm VPN để nói về chuyện này trên YouTube. Tôi chia sẻ video này không có ý đồ chính trị gì. Xin đừng tin vào những người lợi dụng tình cảnh của tôi làm công cụ chính trị. Tên YouTuber ủng hộ Đài Loan độc lập, kênh TV Nhật ký vui vẻ của nhiếp ảnh gia nói cho người biết, đây chỉ là cuộc tranh luận dân sự bình thường thôi chẳng liên quan gì với lòng yêu nước và yêu đảng của người Trung Quốc. Hãy ngừng lợi dụng để cài cắm những ý đồ ly khai của mình. Ngươi chỉ là gã hề thôi. Đúng là đáng cười. Nhưng cuối cùng, chú ruồi cô đơn đã nhận ra sai lầm. Thế là anh ta đã sử dụng VPN bất hợp pháp để lên mạng và xóa cả kênh YouTube của mình. Muộn còn hơn không? Đó là hai tuần trước. Và kể từ đó chúng tôi chẳng nghe gì từ chú ruồi cô đơn nữa. Tôi hy vọng anh ấy và ông mình vẫn ổn. Vì nếu có bài học nào ở đây, thì không phải là người Trung Quốc không đến sử dụng VPN để truy cập YouTube. Họ nên làm thế. Nhưng tôi hy vọng khi làm vậy, họ có thể dùng nó để làm cái việc mà mạng Internet ban đầu được tạo ra. Video mèo. Và cả tìm hiểu sự thật nữa. Tôi hy vọng người dân Trung Quốc biết được chuyện đang diễn ra với những người ái quốc như chú ruồi cô đơn, người bị bức hại bất chấp cố gắng bảo vệ luận điệu của đảng. Bất chấp việc anh có phải người bất đồng chính kiến hay một công dân Trung Quốc yêu nước, yêu đảng. Miễn là đảng vẫn còn cai trị Trung Quốc thì anh đang nào cũng sẽ bị bức hại. Từ nhận xét đầy cảm hứng này, tôi sẽ trả lời một câu hỏi từ một fan của Trung Quốc không kiểm duyệt trên Patreon. Patreon là cách tốt nhất để ủng hộ chúng tôi, vì rất nhiều video của chúng tôi bị YouTube chặn quảng cáo và chúng tôi phải duy trì cả một ekip nhân viên. Câu hỏi ngày hôm nay là của Chris Gracie. Chris, anh có suy nghĩ gì về khả năng Trung Cộng cố tình thả COVID-19 ra không? Đó không còn là một thuyết âm mưu điên rồ nữa nếu xét những ảnh hưởng của virus tới Mỹ, Anh, vân vân. Và có vẻ rất ít ảnh hưởng tới Trung Quốc. Hỏi hay lắm, Chris. Tôi không nghĩ người ta cố tình làm thế. Trung Cộng bị ám ảnh với việc kiểm soát mọi thứ. Mạng Internet, tôn giáo, thậm chí cả quan chức nước ngoài, không có lý do hợp lý nào để Trung Cộng cố tình thả một con virus mà họ không thể kiểm soát. Họ cũng không thể kiểm soát nó ở Trung Quốc. Báo cáo nào bạn đọc được về chuyện Trung Quốc đã kiểm soát virus xuất sắc ra sao để dựa trên những lời nói dối Chúng ta không biết tình hình thực tế như thế nào. Có một số báo cáo nói rằng nó vô tình bị dò dỉ từ một phòng thí nghiệm. Và nếu đúng như vậy, bạn chỉ có thể đổ lỗi cho các tiêu chuẩn an toàn nghèo nàn và trình độ kém cỏi của người dùng. Nhưng chúng tôi không biết thế có chắc chắn không, vì nếu đúng là như vậy, thì Trung Cộng sẽ chỉ che đậy bằng nhiều lời nói dối hơn. Cảm ơn câu hỏi của Chris. Và cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Trung Quốc không kiểm duyệt chỉ có thể tồn tại vì có sự ủng hộ trực tiếp từ khán giả. Truy cập vào patreon.com gạch Trung Quốc không kiểm duyệt và ủng hộ 1 đô la hoặc nhiều hơn cho mỗi tập nếu có thể. Nó sẽ tạo ra một sự khác biệt. Một lần nữa tôi là Chris Chappell. Hẹn gặp lại.